Vâng, xin chào à, toàn thể quý vị và các bạn Chào à, bà con của bác xa quê Hôm nay kênh Việt Nam Travel sẽ à, giới thiệu đến quý vị như là bà con của bác xa quê về cái làng Việt Kiều châu Âu tại phường Lào quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thì đây là một cái làng Việt Kiều châu Âu gồm những cái căn nhà biệt thự có đất đai rất là rộng và cái cách xây cũng như là cái kiểu cách nó hiện đại nhưng mà mến thưa quý vị các bạn là cách đây à, khoảng chừng à, ba bốn năm đổ trước cái làng Việt kiều châu Âu này hầu như đến 90 đến 95 phần trăm các nhà các biệt thự xây lên là cũng là để bỏ hoang và không hoàn thiện À, và khoảng 3 hoặc và hoặc 4 và 4 năm đổ về đây thì là cái làng Việt Kiều này bắt đầu là xây dựng như quý vị và các bạn đang thấy một cái căn biệt thự ở à, phía trước màn hình của quý vị và các bạn đây là căn biệt thự này cũng mới hoàn thành và cách đây khoảng 2 à, năm à, kênh Việt Nam Travel có đi qua đây là à, không được nhìn nét đẹp của căn biệt thự nó như thế này đâu mà nó là những cái ờ, hàng gạch mà xây thô Và trong lòng biệt thự này thì ờ, nó cũng có rất là nhiều cái vườn ờ, có hai ba cái vườn hoa như thế này các bạn một số cái vườn hoa vườn hoa này thì chưa được cắt tỉa và đẹp cho lắm là bóng mát và bóng bao thư hài hòa và uh, dễ chịu trong cuộc sống nhất là với mùa hè như thế này và cụ thể cái làng Việt Kiều uh, châu Âu nó như thế nào thì uh, ờ, cũng mời quý vị và các bạn cùng với uh, uh, kênh Việt Nam Travel chúng ta hãy uh, xem qua một chút là tổng thể của làng kiểu châu Âu này nhé không biết là quý vị và các bạn chúng ta có nhìn thấy ở, à, qua cái à, máy flycam cam Đấy, bây giờ mình sẽ quay một vòng để cho quý vị và các bạn chúng ta nhìn thấy xung quanh nhé à, gồm à, rất là nhiều cái tòa nhà chọc trời các bạn Ờ, nhà trọc trời trời này không phải là nằm ở trong ờ, khu làng kiểu châu Âu đâu mà nằm ráp xanh xung quanh Đấy. gồm những căn biệt thự rất là là đẹp các bạn chúng ta có những cái sân gôn à, không phải là sân gôn mà là sân tennis cho à, nhân dân cũng như là các câu lạc bộ ở trong này chơi được ăn thì thấy sân này. bà con như là bà con cô bác xa quê ta hãy uh, ờ, tham quan một vòng của cái làng Việt kiều châu Âu với cái uh, xe gắn máy của Toàn nhé xem cụ thể nó như thế nào các góc ngách ở đây và có nó có gì thay đổi so với trước đây hay không quan của bác thấy ở đây buổi chiều à, các à, bác tập thể dục trong này có rất là nhiều cây ăn quả quý vị bạn đây, sân tập lúc này quý vị bạn nhìn thấy đây wow. Wow, nhiều quá nhiều quả quá ở ờ, trong làng Việt Kiều này thì ờ, bây giờ đa số là những ờ, dân cư đây là những dân mà không khá hoặc là nếu mà, khoảng có 70 phần là các công ty bây giờ là đang thuê ở trong làng Việt Kiều này công ty cũng như là trường học châu Âu này thì nó giáp danh nó nằm ở giữa hai tuyến đường đường uh, 36m núi liền uh, và đường uh, Nguyễn Văn Lộc Hà Đông hai tuyến đường này là uh, nối uh, giữa hai cái tuyến đường chính đó là đường Lê Văn Lương kéo dài và đường uh, Trần Phú của Hà Đông trong làm được chiều này có các, các cái hồ ở đây có thấy à, Minh Toàn thấy một cái hồ hồ khá là rộng đấy các bạn đây là một cái hồ khá là rất là rộng nước trong xanh có một ngôi đền như phía bạn đang thấy và một cây đa rất là to đây ờ, mình toàn không biết là tên đền nó là đền trong này cũng có chia ra các tổ quý vị các bạn nhé ở đây là một cái sân ờ, dành cho thể thao của cái tổ 6 chắc cái này là buổi chiều ra thì các ờ, mọi người ra đây chơi thể dục thể thao cuối ngày và ở đây thì quý vị các bạn đang nhìn một cái căn nhà đằng trước à, cái căn nhà này thì à, hiện giờ cũng chưa hoàn thiện đang còn à, phần thô chắc đang hoàn thiện giờ và cách đây khoảng 3 bốn năm về trước thì hầu hết các cái căn nhà nó đều là như thế này đều bỏ hoang như thế này các bạn đây là một cái căn nhà mà có thể nói là đại diện cho khoảng đến 8 90 phần trăm của các căn nhà trước đây cái làm kiểu châu Âu này à, Minh Toàn xin mời quý vị và bạn chúng ta hãy tiếp tục chúng ta tham quan làm kiểu châu Âu ở quận Hà Đông thành phố Hà Nội nhé ở đây là có các cái chốt bảo vệ như bạn đang thấy à, là trước mặt là chỗ bảo vệ và các công ty là thuê ở đây và ở đây là chúng ta thấy là nếu mà ở trong làng Việt Kiều châu Âu chúng ta sẽ đi ra được những con đường mà mình toàn vừa nói theo con đường nhà rộng rất là rộng nối liền giữa Lê Văn Lương và đường Trần Phú và có những cái tòa nhà cao chọc trời như thế này đang xây dựng ta là sẽ đi thẳng ra cái đường ờ, Nguyễn Văn Lộc Nói qua cái đường Nguyễn Văn Lộc thì là một trong những cái đường mà sầm uất nhất nhì bây giờ của Hà Đông hiện tại hầu như các cái nhà hàng hoặc dịch vụ đều về đường Nguyễn Văn Lộc để mà ờ, giá cả thuê một ngôi nhà trong làm chiều này khá là đắt đỏ như bạn căn biệt thự ở trong làm việc chiều cho Âu năm ngoái là Minh Toàn có vào đây để mà hỏi thuê cho một uh, người bạn giá một căn biệt thự như này nó rơi tầm khoảng trên dưới 30 triệu đấy là cách đây khoảng gần uh, hơn một năm gần hai năm đổ về trước của các bạn và trong làm việc chiều này thì uh, các cái số nhà đánh nếu mà ai mà không không quen thì sẽ rất là khó tìm chính vì thế mà khi mà quý vị và các bạn chúng ta vào cái làm điều này chúng ta nên hỏi là chú bác bảo vệ cây xoài ngôi nhà này kia bạn các bạn đang nhìn thấy trước mặt thì là tính toàn hỏi ngôi nhà này nó là họ đòi là 38 triệu chắc bớt xuống là còn 35 triệu một tháng ở đây có các cái phòng khám bệnh như thế này các bạn đây hầu như là các công ty xí nghiệp à, người ta thuê người ta mở các cái phòng khám bạn chúng ta hãy đi ra cái tuyến đường Vân ờ, Lộc cách đây ờ, khoảng 3 năm đổ về trước thì tuyến đường này nó còn hoang sơ nhưng ờ, bây giờ là rất là sầm uất và sầm uất nhất nhì ở Hà Đông bây giờ và giá một căn liền kề ờ, ở đây cũng không dưới 25 28 triệu thuê đấy là tiền thuê một tháng và có quán nước ngon bạn là ban nhân dân phường Mố Lao à, đây là à, cái khu tập trung các cái ờ, buôn bán cái làng ờ, nghề của phường của Lao ờ, phường của Lao cũng như là của quân Hà Đông những cái tại đây nhưng mà chưa được ờ, sửa chữa và chưa được được cho thuê trước mặt quý vị và fan thì chúng ta đi, đi uh, tiếp theo thì sẽ ra đường Lê Văn Lương kéo dài đây là đường uh, Nguyễn Đại ta đi uh, đi, đi về ้ายเราเห็นกันได้แล้วถ่ายแล้วเรา่องเรื่องจ่างหรังดีทักต่างประเทศได้เป็นเหมือนกัน cư Hà Đông tổ hợp nhà cao tầng và đây cũng là một cái dự án mà cách đây khoảng 10 năm gần 10 năm khoảng 7 8 năm gì đấy là đã có cái dự án này rồi nhưng mà bây giờ vẫn thấy bao bọc và tôn cái việc bạn dự án chỉ là nằm chết ở đấy thôi và trước mặt cái việc bạn là trường trung học cơ sở bộ lao Vâng và video ờ, giới thiệu về ờ, làm kiều ờ, châu Âu của Lao ở Đông Hà Nội của kênh Việt Nam Travel đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị bạn chúng ta đã dành thời gian quý giá để mà xem video lần này. Xin mến chúc quý vị bạn và những bà con các bác xa quê luôn vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy sức sống. Nếu mà bà con của bác xa quê nếu mà có muốn xem quê hương của mình ở đâu thì uh, xin uh, bà con cô bác cũng như là gì các bạn chúng ta hãy uh, bình luận ở dưới video để cho Minh Toàn có dịp uh, phục vụ quý vị và các bạn khi mà chúng ta xa quê. Một nữa xin cảm ơn và mến chào. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo.